Rồi, ok, mến chào quý anh chị, bà con cô bác đã quay trở lại quý video tiếp theo của Lút TV ha. Thì có một số bạn à, xài thẻ Sacombank có hỏi mình, cầm bên hỏi mình á là khi mà mình đổi thẻ lại á thì à, mất bao lâu có thẻ và thẻ khi mà đổi thẻ thì à, tài khoản có xài được hay không? Đó. Thì sẵn tiện hôm nay có nhiều bạn hỏi nên mình làm video hướng dẫn và chia sẻ các bạn luôn. Đó, khi mà các bạn đổi thẻ hay là thẻ bị hư ha và các bạn đổi thẻ mới đó thì hay các bạn chuyển đổi thẻ thì uh, tài khoản của mình vẫn xài bình thường nhưng bạn các bạn mình chỉ đổi lại thẻ thôi thì thẻ gồm có tên đó gồm có thông tin thẻ uh, như là số thẻ nè hay là ngày cấp của thẻ thì nó sẽ đổi lại hết còn tài khoản vẫn uh, giữ nguyên bình thường ha và cái uh, cái uh, theo cái thời buổi hiện nay á thì nếu mà từ lúc bạn đổi thẻ đến khi có thẻ ít nhất cũng khoảng 10 ngày nha các bạn thì do tình hình dịch bệnh á thẻ về hơi chậm nha rồi thì uh, thì khi mà đổi thẻ vậy á thì à, mình có xài được thẻ hay không á thì tài khoản mình vẫn xài bình thường như các bạn và khi mà các bạn rút tiền á nếu mà các bạn à, không có liên kết app á, thì các bạn có thể vô ngân hàng rút trực tiếp bằng chứng minh nhân dân ha còn nếu mà các bạn nào có liên kết app Sacombank các bạn thì các bạn à, lên đó các bạn chuyển tiền được và rút tiền được lên đó nha các bạn bằng cách là mình sẽ Ờ, chuyển tiền qua cái à, app Samway rồi mình rút bình thường nha các bạn nhưng mà khi mà ờ, liên kết app á, thì các bạn phải liên kết cái tài khoản giúp mình và cái cách làm như thế nào để mà sử dụng được ở ngoài thùng á, thì mà các bạn theo dõi video mình để mình à, thực hiện cho các bạn xem để mà các bạn có thể tận tiện rút uh, được tiền ở ngoài máy ATM từ ờ, vào những ngày thứ bảy chủ nhật uh, để mình khỏi phải vào ngân hàng ha rồi mà các bạn theo dõi video mình nha Rồi ok các bạn bây giờ mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho các bạn à, cách để mà mình liên kết tài khoản của mình để mình rút tiền chuyển tiền à, ở trên máy à, ATM các bạn thì khi mà các bạn chuyển đổi thẻ các bạn chuyển đổi thẻ thì cái thẻ của bạn sẽ không xài được nha nó mà mình vẫn có thể xài tài khoản bình thường đó giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn liên kết để mà các bạn rút tiền ở ngoài máy ATM luôn ha rồi mời các bạn theo dõi video ha trước tiên thì các bạn truy cập đây để mình để xác vô các bạn truy cập vào app Samobay trước nha nếu các bạn nào mà chưa liên kết app á, thì uh, có thể vào liên kết giúp mình ha đó còn cách liên kết đó thì trong kênh mình có video hướng dẫn cách liên kết thì các bạn có thể xem video của mình để mà liên kết ha còn bây giờ thì cái này mình để hướng dẫn cho các bạn là cách đã liên kết rồi ha đó thì uh, khi mà liên kết rồi các bạn đi truy cập vô này các bạn vô mục uh, hình người trên đầu nè đó, các bạn nhấp vô đây đó thì các bạn nhấn vô mục quản lý thẻ tài khoản nè đó thì nó kêu mình nhập mật khẩu mật khẩu này là mật khẩu app nha các bạn thì các bạn nhập mật khẩu app vô giúp mình đó ok sau khi nhập app thì nó sẽ vô như thế này ha thì à, để mình thoát ra mình vô lại cho bạn nè các bạn truy cập một cuộc quản lý thẻ tài khoản nha đó thì đây khi mà mình đã liên kết thành công á thì tài khoản đầu tiên là tài khoản à, cái thẻ Sacombank của mình ha đó là cái này là tài khoản ví nha các bạn đó này là cái ví Sacombank của mình đó ở đây mình có một cái thẻ tín dụng mình đã liên kết và đây là cái thẻ Visa của mình đó thì các bạn nào mà xài thẻ từ thì là thẻ nội địa không nha các bạn thì các bạn khi chuyển đổi thì cái thẻ này nó sẽ không dùng được đó rồi thì các bạn nhấp vô ngay chỗ dấu cộng này nè đó đây để mình à, đó. các bạn nhấp vô dấu cộng này giúp mình ha đó mình ở đây mình có liên kết hai cái thẻ rồi nhưng mà khi chuyển đổi thẻ thì cái thẻ này sẽ không xài được các bạn không chuyển tiền được luôn mà các bạn phải à, lưu vô như mình cái à, tài khoản nè đây cái tài khoản của bạn khi các bạn ấy vô thì nó nổi lên như thế này ha các bạn sẽ nhấp vô đó thì nó sẽ nổi lên chấm xanh như thế này ha và các bạn bên dưới có chữ lưu lại nè các bạn nhấp vô giúp mình thì uh, Sacombank sẽ gửi cho các bạn một cái mã OTP nhập từ số điện thoại Sacombank các bạn sẽ nhập vô nha đây nó sẽ rời gạch nhắn đây nó nhập như thế này mã OTP quý khách sẽ bị mất tiền đó thì nó gửi cho mình sáu số như thế này mình sẽ nhấn vô chữ đồng ý nha đây đồng ý mã OTP này rất quan trọng các bạn không được cung cấp cho ai nha để tránh mất tiền nha các bạn rồi và nó chỉ có hiệu lực trong 2 phút rồi mình đóng đây nó báo là mình đã liên kết thành công ha rồi mình đóng ha rồi mình sẽ vô mình kiểm tra lại coi nó liên kết được chưa hay không bạn truy cập vào người nè đó vô quản lý thẻ tài khoản nè đó đây là tài khoản Savanpay của mình đây là thẻ tín dụng đây là thẻ Visa và đây là cái tài khoản mình mới vừa liên kết nha các bạn đó thì cái tài khoản này mình có thể lên đây mình chuyển tiền được rút tiền bình thường còn như cái thẻ này á thì do mình thay thế thẻ nên mình sẽ không chuyển được và rút tiền được tên cái này ha đó rồi xong ờ, cái thẻ này thì nếu mà các bạn rút ở ngoài thùng nha các bạn rút ngoài thùng ATM nha các bạn vào ngày thứ bảy chủ nhật á, thì các bạn sẽ không rút bằng QR được nha các bạn mà các bạn phải chuyển các bạn chuyển từ cái tài khoản tiền từ cái tài khoản này qua cái tài khoản ờ, Sacombank bay giúp mình để mà rút tiền ờ, trên máy ATM nha tại vì tài khoản mình không rút được bằng QR đó giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn các bạn để mà chuyển tiền qua tài khoản Sacombank bay để mà rút tiền bằng QR nha đó đây các bạn sẽ thoát ra vô tăng chủ như thế này các bạn sẽ à, vô một phần chuyển tiền nè đây cái mục đầu tiên chuyển cho số điện thoại số điện thoại là số điện thoại đã định danh nha các bạn đó thì bên dưới là cái tài khoản của mình ha đó mình hiện tại còn 18.000 mấy trăm đó thì các bạn sẽ nhấp vô số điện thoại của mình vô số điện thoại của các bạn đăng ký app thì khi mà các bạn á, nhấn số điện thoại mà đăng ký app của mình xong thì các bạn nhấn vô dấu cộng nè để cho nó, nó kiểm tra lại đây khi là đây là một cái uh, tên khi mà nhấn dấu cộng thì nó sẽ nổi lên tên của bạn ha rồi số điện thoại của bạn như này vậy là chính xác nha các bạn thì uh, như hiện tại ở đây mình còn 18 mấy trăm mình sẽ chuyển thử cho các bạn xem nè chuyển 10 ngàn nha thì Sacombank nó quy định số tiền chuyển tối thiểu là 1 ngàn cũng được nha các bạn đó rồi như đây là tên của người chuyển nè đó các bạn nhấn tiếp theo thì các bạn uh, tiếp theo đây ha các bạn các bạn sẽ kiểm tra lại kiểm tra lại thông tin đúng hay không nó như là số tiền chuyển nè tên số điện thoại nè rồi phí nó mình nhấn xác nhận nha các bạn đó thì nó sẽ gửi mình một cái mã OTP để mình xác nhận nha các bạn đây các bạn đợi trong ờ, giây lát nó như thế này mình nhấn vô đồng ý để cho nó chuyển đó rồi đây các bạn quý khách đã nhận số tiền 10.000 đồng từ khoản đi lệ từ số điện thoại ha rồi để mình à, đây là chi tiết giao dịch nó rồi sau nữa mình thoát ra mình vô mình kiểm tra tài khoản sao cái Sacramento bay cho ờ, Đó. đây mình vô một quản lý thẻ tài khoản vô phần giao dịch đó thì đây là tài khoản sao Sacramento bay của mình mình mới vừa chuyển vô trong đây 10.000 để mình kiểm tra có có tiền chưa chứ bạn nhấn vô chỗ hình con mắt nè mắt chỗ này nhấn vô đây hiện tại nó có 10.000 các bạn thì khi mà rút tiền rút tiền bằng QR đây với tỷ mình à, thoát ra đi thì có một truy cập nhanh này các bạn khi các bạn lên máy em các bạn bấm phím chính rồi nhấn vô chọn rút tiền QR rồi sau đó mình sẽ nhấn vô dấu cộng như thế này, này để mình rút tiền mình chọn vô QR code ha đó thì nó sẽ có một cái màn hình cho mình gọi ha gọi thế này à, mà trên máy em sẽ có một, một cái mã QR đây mình đang đứng trước ATM trước ATM ở chỗ này là chỗ nhà mã pin bên ngoài à, đây là màn hình của nó mình à, dưới chỗ nhà mã pin á mình bấm phím chính đó, mình sẽ nhấn vô phím chính trên màn hình sẽ hiện lên tiếng Việt và tiếng Anh các bạn nào thích tiếng Việt thì nhấn tiếng Việt tiếng Anh thì nhấn tiếng Anh và bạn nhấn vô ô đầu tiên của mình QR code nè đây rút tiền QR để hệ thống đang xử lý nó sẽ hiện lên một cái mã QR các bạn mới nãy các bạn đã gọi vô á mình sẽ gọi cho nó gọi vô cái cái mơ tròn lẫm cái, cái mã QR này giờ mình sẽ bắt đầu mình gọi các bạn đây do cái à, máy mình là máy iPhone nó bắt à, cái à, nó gọi cái QR này nhanh lắm các bạn nên mình sẽ làm chậm như bạn xem vừa đưa vô là nó bắt liền các bạn nha đây nè nhà mình cũng thoát thoát ra mình vô lại cho các bạn xem ha đây mình thoát ra mình vô lại nè nó nhạy lắm các bạn đó ha. thì các bạn muốn rút như thế nào thì mình sẽ để đường link cách rút tiền bằng QR á trên à, phần mô tả hoặc phần bình luận để các bạn xem và cách rút ha rồi như vậy là mình xin phép dừng video đây các bạn thì à, thì video mình đến đây là kết thúc thì cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi hy vọng video sẽ, mình sẽ giúp ích cho các bạn nếu mà khi mà các bạn chuyển đổi thẻ và các bạn cần tiền chuyển tiền hay rút tiền ngoài máy ATM thì các bạn có thể dùng cách này để mà hỗ trợ các bạn rút tiền ngoài máy ATM nha và các bạn lưu ý một điều giúp mình là khi rút tiền thì trên máy điện thoại các bạn phải có barrier wifi nha các bạn rồi Mến chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye các bạn.